chân mẹ buồn lắm mái trong nghèo không xuân là anh mắt ai vừa trái ta lòng non vừa chảy lá lời lừa thương khói đời bầy chim lùa phát nắng trong khói chiều trời đất mẹ đầy con lúa đồng xanh xa mấy mùa ngoài đê siêu căng gió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 sao lá đầy chân bước mòn hè phố mắt buồn in ngọn cây anh cho em mùa xuân mùa xuân này tất cả đồng non vừa chảy lá lời thơ thước có lời bầy chim lùa vạt nắng trong khói chiều trời đất mẹ đầy con lúa đồng xanh xa mấy hồ ngoài đê siêu căng số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 Thank you.